10 loại thức uống giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch Các loại thức uống tăng cường miễn dịch vừa ngon miệng lại chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe giúp phòng bệnh tự nhiên Với những loại thức uống dễ làm này bạn có thể bảo vệ sức khỏe một cách đơn giản và nhẹ nhàng Hệ thống miễn dịch phải hoạt động liên tục để phát hiện ra những tế bào lạ xâm nhập vào cơ thể Vậy nên bạn cần cung cấp vitamin và khoáng chất lành mạnh để duy trì hoạt động hệ miễn dịch được tốt nhất. Bên cạnh thói quen tập thể dục hay ngủ đủ giấc để tăng cường hệ thống miễn dịch, bạn cũng có thể thưởng thức một số loại thức uống chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Hoàn toàn có thể tự tay làm các loại thức uống tăng cường miễn dịch này giúp phòng các bệnh cảm lạnh và cảm cúm. một Nước ép táo, cà rốt và cam sự kết hợp giữa cà rốt, táo và cam sẽ giúp cơ thể bạn tự hình thành kháng thể và chống lại các chứng nhiễm trùng. Vị chua của táo xanh cũng rất hợp với vị ngọt của cà rốt và cam. Các chất dinh dưỡng nổi bật trong loại nước ép này đó chính là vitamin A, B6, vitamin C, kali, axit folic. 2. Nước ép cam và bưởi Vitamin C có chất chống oxy hóa và các đặc tính khác có thể bảo vệ các tế bào khỏi các chất gây hại cho cơ thể. Tình trạng thiếu vitamin C có thể khiến các vết thương lâu lành, khả năng chống nhiễm trùng giảm và đáp ứng miễn dịch bị suy giảm. Bạn có thể bổ sung vitamin C bằng công thức pha nước ép cam và bưởi. Ngoài vitamin C, thức uống này có chứa các chất dinh dưỡng đáng chú ý như vitamin A, B6, axit folic hay kẽm. 3. Nước ép cà chua Cà chua rất giàu folate một chất giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng. Bên cạnh đó, nước ép cà chua cũng có một số chất dinh dưỡng như vitamin A, vitamin C và sắt. Hơn nữa, bạn sẽ không cần máy ép trái cây hoặc máy xay sinh tố để làm món nước uống này. 4. Nước ép cải xoăn và cà chua Rau cải xoăn xuất hiện trong khá nhiều món nước ép ngon miệng và bổ dưỡng. Công thức nước ép không những có cải xoăn mà còn có thêm cà chua và cần tây nên bổ sung cho bạn rất nhiều vitamin A. Không những mang đến khẩu vị mới lạ mà còn giúp chống viêm. Các chất dinh dưỡng trong món nước tăng cường miễn dịch này đó chính là magie, kali, sắt, axit béo, vitamin A và C. Nước ép củ rền và cà rốt Tình trạng viêm có thể gây ra các triệu chứng tương tự bệnh cúm hoặc cảm lạnh như sổ mũi, ho và đau nhức cơ thể. Các nguyên liệu trong loại nước tăng cường miễn dịch này sẽ giúp bạn giảm các triệu chứng viêm kể trên. Loại nước ép này còn cung cấp các chất dinh dưỡng như sắt, canxi, vitamin A, C và E. 6. Nước dâu tây và xoài Các loại vitamin E từ xoài giúp bạn bổ sung chất chống oxy hóa để giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, đặc biệt là người lớn tuổi. Một số chất dinh dưỡng khác trong món uống tăng cường miễn dịch này đó chính là sắt, folate, vitamin A, C và E bạn có thể chọn trái cây tươi hoặc trái cây đông lạnh tùy thích. 7. Nước ép dưa hấu Dưa hấu không chỉ giúp tăng cường miễn dịch mà còn có thể giúp bạn giảm đau nhức cơ bắp. Đây là một triệu chứng phổ biến của bệnh cúm, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Hàm lượng nước dồi dào của loại quả này cũng cho phép bạn có thể ép nước dễ dàng hơn. Một số dưỡng chất trong nước ép dưa hấu đó chính là magie, kẽm, vitamin A và C bạn có thể bỏ dưa hấu vào máy xay sinh tố cùng ít lá bạc hà là đã có được món nước tăng cường miễn dịch. Nếu muốn, bạn cũng có thể xay dưa hấu với các loại trái cây ít vitamin A như táo hoặc cam. 8. Sinh tố dâu tây, kiwi và bạc hà Dâu tây và kiwi là một nguồn chứa vitamin C dồi dào, magie, men vi sinh có thể giúp các tế bào duy trì khả năng kháng khuẩn Ngoài ra, thức uống tăng cường miễn dịch này cũng có chứa folate, vitamin A, C và B6 cần thiết cho sức khỏe. 9. Sữa hạt bí Sữa hạt bí không chỉ có lợi cho hệ thống miễn dịch mà còn giúp bạn cải thiện sức khỏe của tóc và da, sức khỏe tinh thần, tăng cường hệ thống xương khớp, các triệu chứng mãn kinh, cải thiện sức khỏe đường tiết niệu, sức khỏe tuyến tiền liệt ở nam giới, Đặc biệt loại sữa này có chứa một lượng lớn các dưỡng chất như magie, kẽm, vitamin A, C và B6. 10. Nước ép rau xanh Nước ép các loại rau xanh sẽ cung cấp cho bạn chất dinh dưỡng cần thiết để xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh. Các chất dinh dưỡng có trong nước ép cần tây, xà lách, rau chân vịt, đó chính là sắt, canxi, vitamin A, C và B6. Bạn có thể cho thêm một ít rau mùi tây để bổ sung thêm vitamin B6 cho món nước uống này. Loại vitamin này đóng một vai trò quan trọng giúp tăng tế bào miễn dịch và sản xuất kháng thể. Các loại thức uống tăng cường miễn dịch vừa ngon miệng lại chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Đây chính là cách đơn giản giúp bạn ngăn ngừa mầm bệnh từ môi trường ngay bên trong cơ thể.